Oh. đến sau thời kỳ chánh pháp chấm dứt tự pháp sắp hết sang thời tam pháp vào thời kỳ này chúng sanh phước mỏng nhiều sự suy bồn quốc độ xảy ra rối loạn hoài hoài tay họa nhiều lần nổi lên khắp nơi đủ thứ ách nạn toàn những sợ sệt bất xuất chứng sinh đệ tử như la đa số đánh mắt điểm lành của mình chỉ lưu lớn thêm tham giận ganh tị ngã mạn vang vang giả sử có người lành được những điều giống như thiện pháp thì cũng chỉ cầu lợi những tiếng khen thêm người thế gian lấy đó làm đích chẳng thể yên tâm tu pháp xuất yếu trong thời kỳ này chúng sinh khắp nơi nhìn thấy trong đời tai biến loạn ly lòng họ khiếp dược lo sợ thân mình và giận miếng thuộc chẳng được áo cơm để nuôi thân mạng do những nhân duyên đầy dẫy các thứ chứng ngại như thế cho nên đối với chánh pháp của phật căn tiếng của họ trở nên chậm lục đức tin ít ỏi người chứng được đạo cực kỳ hiếm có đến đủ lần lần đối với ba thừa những người thành tựu đức tin căn bản lại có rất hiếm những người tu học thiền định thế gian mà phát sinh những năng lực thần thông như biết kiếp trước của mình vân vân lần được chẳng còn vào thời mặt pháp lâu xa như vậy người chứng đạo quả người được đức tin người được thiền định thần thông vân vân hoàn toàn không có kính bạch thế tôn công vì thời đại ác được sau này khi từng pháp sắp hết và vì chúng sanh đang lành nhỏ nhoi trong thời mặt pháp xin hỏi như lai bài phương tiện nào mở mang chỉ dẫn hàng đệ tử Phật kiến sinh lòng tin được trừ suy bồn bởi các chúng sinh gặp thời đại ác nhiều chướng ngại nên họ thói tâm lành đối với nhân quả của pháp thế gian và pháp xuất thế và nhiều nghi ngờ chẳng thể bền lòng truyền cầu thiện pháp chúng sinh như vậy đáng thương đáng cứu Tâm đại từ bi của Đức Thế Tôn Bao La Vô Tận trí biết tất cả xin khởi phương tiện dạy rõ điều này kiến lìa lưới nghi trừ các chướng ngại thêm được đức tin đương theo các thừa mà mau được giải thoát.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 giáo hóa sau dài hơn cả lại cũng đương sức huân tập thể viện thửa xưa mà người nhận lấy sự nghiệp giáo hóa chúng sanh có nhân đáng độ Bồ Tát Địa Tạng từ 10 một kiếp trở lại đây luôn luôn trang nghiêm thế giới ta bà thành tục chúng sanh do đó trong đại hội này thăng tướng của người đoan nghiêm oai đức thù thắng trị trời như lai ngoài ra không ai có thể hơn nổi vả lại bao nhiêu sự nghiệp giáo hóa thế giới này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 một luân ghi ở một mặt cải lấy 10 ác nghiệp viết đối diện lại với 10 thiện nghiệp khiến cho căn đối mẫu luân cũng ghi ở tại một mặt về 10 thiện nghiệp chính là cội rễ tất cả điều thiện có thể tốn chiếc tất cả thiện pháp khác về 10 ác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 ba và 53 đất Phật, kế đó tùy mười phương mà mỗi mỗi lại trung vạn tâm lại khắp nơi có sắc thân xá lợi hình tượng tháp biếu và những phật sự của tất cả chư Phật kế lại lại trong tất cả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 nhưng người nào quá khứ hiện tại đều có các thứ tội nặng lăng tăng trưởng trải qua trăm ngày mới được thanh tịnh hoặc hai trăm ngày cho đến trải qua một nghìn ngày sau mới được thanh tịnh nếu người căn tính cực kỳ chậm lụt tội trướng sau nặng càng phải luôn luôn phát tâm giảm bảnh chẳng đói tưởng đến việc tiết tăng mạng thường xuyên sân niệm sám hối sớm tối kinh hành diệu quanh tượng Phật, giảm bớt ngủ nghỉ lễ, sám phát biện vui tu, cúng dường, chẳng lười, chẳng bỏ, dù cho bác bạn cũng chẳng. Dần thoái tinh tấn như thế trong một nghìn ngày quyết được thanh tịnh. Thiện nam tử nếu muốn được tướng thanh tịnh thì bắt đầu từ khi tu hành sám pháp qua sau 7 ngày 7 phải nên mỗi bữa vào lúc sáng sớm lấy tướng mộc luân thuộc lớp thứ hai để đủ trong tay gieo luôn ba lần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 được tướng ba nghiệp lành bà chỉ trước đó thấy nghe những việc như vậy rồi cho là mình dám có kết quả thì đó chính là hư vọng dấu nghị chẳng phải tướng lành vậy nếu người từng có gấp lành xuất thế từ sự nhiếp thọ của họ mạnh lành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 Lại nữa nếu chúng sanh nào mặc dầu chưa thấy hóa thân của ta, biến đổi nó pháp hệ siêng tu, học với lòng trí thành khiến thăng khẩu ấy được tướng thanh tịnh rồi, ta cũng hộ niệm khiến chúng sanh ấy mau được tiêu diệt các thứ chướng ngại thiên ba thiên ma ba tuần chẳng đếm phá hoại cho đến tất cả những quỷ thần của chính 15 thứ tà sư ngoại đạo cũng chẳng đến quấy nhiễu và năm bốn cái lần lượt nhạy mỏng kham nổi tu tập thiền định trí tuệ lại nữa nếu đời sau này các hạng chúng sanh tuy chẳng vì cầu thiền định trí tuệ của đạo xuất yếu hễ gặp những thứ hoạn nạn tai ách nghèo nàn khốn khổ lo đầu bất bách cũng đem cung kính lễ lại cúng dường tam bảo an năng tổ ác đã tạo và thường phát nguyện trong tất cả thời trong tất cả chỗ xin lòng sân niệm danh hiệu của ta với lòng trí thành cũng sẽ mau thoát các tứ suy não bỏ thân này rồi sinh về chỗ lành lại nửa thời đại sau này khác hạn chúng sanh tại gia xuất gia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 chẳng được thành tựu bốn chiến cầu giàu của cải sẽ được sung tặng 50 cầu vị cầu địa vị quan sẽ được kết quả, năm mốt cầu sống lâu sẽ được thêm tuổi thọ, năm hai cầu tiên đạo thế gian sẽ được kết quả, năm ba xem chỗ học vắng đạt được nhiều chỗ, năm bốn xem chỗ học vắng ít đạt kết quả, năm năm tìm tài tìm bạn được như ý muốn, năm sáu tìm tệ tử như được như ý, năm bảy tìm cha mẹ được như ý muốn, năm tám cầu con trai con gái được như ý, năm chín tìm thê thiếp như ý, sáu mươi tìm bạn đồng học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 tai hại lớn, 120 vua tu đất tai nạn loạn, ly diệt, 121 vua làm ác nước sách bị phá hoại, 122 vua tu thiện nước được xây, dựng lại, 123 xem chỗ dạ qua, được khỏi ách các nạn, 124 xem chỗ dạ qua thoát, chẳng thoát khỏi nạn, 125 nơi được nơi đang được ở mọi người an ổn 126 nơi đang được ở có sự chướng ngại 127 tụ lạc đang ở mọi người chẳng yên 128 là nơi nhàn tịnh không có ác nạn 129 xem ra quái lạ nhân không, tổn hại 130 xem ra quái lạ có sự tổn hại 131, xem ra quái lạ tinh tấn thì an 132 giác mộng được thấy, không gây tổn hại 133 giác mộng được thấy có sự tổn hại 134 giác mộng được thấy tinh tấn thì an 135 giác mộng được thấy là một nơi lành, 136 thấy chứng loạn đó nhân mau được lìa, 137 thấy chứng nạn đó lần lần được lìa, 138 thấy chứng loạn đó mà chẳng lìa khỏi 139 thấy chứng loạn đó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 rằng cúng dường hiền thánh mà đến 171 tầng được nghe pháp đắc sau mà đến 172 bỏ thăng này rồi sẽ vào địa ngục 173 bỏ thăng rồi sẽ đợi làm súc sinh 174 bỏ thăng rồi là sẽ đợi làm gạo quỷ 175 bỏ thăng rồi sẽ làm a la Tù La 176 bỏ thân rồi xả sinh vào nhân đạo 177 bỏ thân rồi làm vua trong loài người 178 bỏ thân rồi xả sinh lên quả trời 179 bỏ thân rồi xả làm vua quả trời 180 bỏ thân rồi xả nghe pháp đắc sau 181 bỏ thân rồi được xuất gia tu học 182 bỏ thân rồi sẽ được gặp thánh tăng 183 bỏ thân rồi lên sinh lên trời đau xuất 18 bỏ bỏ thân rồi sinh tịnh độ của Phật 185 bỏ thân rồi liền được thấy các đức Phật 186 bỏ thân rồi giải trụ vào thừa dưới thanh văn 187 bỏ thân rồi sẽ trụ vào thừa giữa duyên giác 188 bỏ thân rồi sẽ chứng được đạo quả 189 bỏ thân rồi liền được bạc thượng thừa này thì nam tử đó gọi là những tướng sai biệt của 189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 xem cho người khác đang chịu quả báo thì sự việc cũng đồng như vậy nếu có người nào chẳng thể tự chim mà đến cầu thỉnh muốn xem cho họ phải nê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 lúng mà thôi, lại nữa các hạng, chúng sanh về đời, sau này bất cứ việc gì được chim sát đến mà chẳng đạt được kết quả tốt lành, việc cầu chẳng được nhiều sự lo âu, lúc bị bức bách, lo rầu sợ sệt, phải nên nhớ phải nên sớm tối thường nên tụng niệm danh hiệu của ta nếu luôn trí thành thì việc chim sát sẽ được tốt lành cầu gì được tái hiện đời lìa khỏi những sự suy buồn kênh chim sát nghiệp áo thiện ác hết quyển thượng ha ha, un mô đi so